giảm 1 tỷ cho căn nhà mặt tiền hẻm xe hơi, tọa lạc tại hẻm 1135 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, nhà có diện tích 46 m2, ngang 3.5 m, dài 14 m. Sổ hồng riêng. Được xây dựng một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet, do cần tiền để xoay sở công việc nên gia chủ cần bán gấp, giảm giá sâu cho khách thanh toán nhanh, giá chỉ 4 tỷ 550 triệu đồng. Quý Anh chỉ có thể sở hữu ngay căn nhà phố, với thiết kế hiện đại, chỉnh chu, nội thất đẹp phù hợp cho gia đình nhỏ. Vị trí nhà gần Ủy ban phường Phú Thuận, chỉ cách Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ khoảng 5 phút di chuyển. Hẻm thông với chợ Phú Thuận. Đường trước nhà 3 mét rưỡi. Xe hơi ra vào được. Nay cần bán gấp mong gặp được khách thiện chí, quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. trap.